đây là cửa hàng à, video trước mình có quay rồi cửa hàng có người Việt Nam xin chào xin chào người Trung Quốc học tiếng Việt em học em học lâu chưa tiếng Việt lâu chưa <laughs> em học từ khi em nó học tiếng Việt từ khi còn nhỏ lận chưa nghỉ em hả chưa nghỉ nữa hả lâu vậy chưa nghỉ nữa làm bền dữ ông ninh ông vinh đâu rồi bữa bữa cái vậy cái mày mua vậy bên kia hả bữa trước mày mua vậy bên kia hả cái này là của nhật hay ta hay là trung quốc em hàng liên doanh này nhá liên doanh hả doanh nghiệp hàng của nhật ở bên này vậy em nó vô trong hay sao á trắng quá mày hàng đồ xanh xanh ở đây màu xanh này cái này màu xanh cái này xanh rồi y chang luôn trang dạ. bây giờ giờ đổ qua cái à, mặt trắng mặt trắng cái dây xanh trắng dây xanh sao đây à, mang máy này Citizen hả? Citizen hả? Đâu? Seiko bữa này có phải là automatic không không không thì không phải pin pin rồi rồi anh ta chỗ nào à, của Seiko rồi à, automatic là gì đấy mà rồi automatic bên này mà orange Dạ không? Thích nhiều kim hay thích một kim? <laughs> thích ba kim không? Orient ờ, không hết hả? Seiko hả? Seiko một đòi rẻ nè Rồi Seiko phải rẻ mới chịu Cái chỗ nào mà Seiko mà có loại automatic hay là Sora vậy em? Chỗ nào ta? Bên này thì nó cái hộ ờ, là tôi nhá, à, là máy của tôi, bên này là anh thời cơ ánh sáng mặt trời đấy ba măng cái tầm ba măng thôi á giờ chỉ còn tầm ba măng thôi á ừ. ờ, sản phẩm này hiện tại đang giảm giá 30% hôm nay là ngày anh khỏi giảm đi anh cho ừ. nó không, không bên em là phương châm là phải giảm đấy, đấy cho nó lấy cái đó anh em giảm giá đúng hơn à <laughs> giảm ba phần trăm bạn anh nó kêu không được không muốn giảm cũng có cái nào giảm 5% phần trăm 50 hả đau này là sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tay nó mang còn sang sang tới tay mình có cầm cuốc không <laughs> nó sang được ấy ui rồi ôi lần đầu tiên có người đeo rồi nó nắm nó ui sao mừng kiểu bé là được gái cầm tay có được có cần à, có cần cắt không có cần cắt luôn không cắt luôn chứ à, cảm giác thế nào đeo thế nào cho cảm nhận về cái đồng hồ nặng lắm nặng hả <laughs> nặng nặng túi nặng túi <laughs> viêm màng túi viêm màng túi đó tháng nay má lo lắm á không gửi tiền đấy Ừ, rồi rồi xong xong xong xin xin xin rồi xin rồi xin rồi vừa luôn hả mà hợp không anh thấy hợp không hợp đó cũng cũng chấp nhận đó không mì mà kiểu con yêu là mì mua cho rồi ai ngờ đâu không Trời có ơi, mấy cái này em thường hả đẹp đẹp bây giờ đây đeo, đeo vô này quá vừa luôn không tính ra góc à, ờ, bạn anh nó nói muốn tính ra góc á em coi sao được à? cần lấy tiền không cần cần bơm tiền không không đủ rút rút lúc nào không nói tao mày rút nói nói tao nói anh làm gì <laughs> xin xin hả ừ à, hết nhiều em ba man tám trăm và nó kỳ ta giảm thuế giảm thuế rồi tự nhiên đôn lên ba man luôn kìa ghê không đều rồi đều 6 triệu ngày xưa Vinh đi giá mua cái sen ra một một một măng rưỡi thôi hôm nay quyết định là mua ờ, ba măng cướp dần chứ cắt luôn hả cắt rồi à, bé nó kêu có, có cần thử lại không à, có cần thử lại không à, chứ giờ rồi chết <laughs> thử lại và đây đeo tay to tay nhỏ thử đi <laughs> ba tự <laughs> nhiên không kéo kéo thiệt hả ờ. ủa kéo thiệt kéo thật á đối rồi yêu chẹo ấy yêu yêu yêu ông lấy kéo sao ông ngọc thế ông không ông về ốm rồi đó chủ nữa nè đâu nhân viên chứ ông ờ, ông bên đóng gói chứ phải có đồng hồ mới à sao nãy không lấy đồng hồ mới ở cái hộp mà không được hàng đâu mỗi hai tháng có quay lại đâu quay lại <laughs> bữa trước không nói lấy quay lại bây giờ cũng quay lại rồi không nhưng mà lần này không hôm nay lần này chắc không quay lại rồi nếu mà anh không quay lại thì là anh đến đây thì em bớt cái tờ giấy này cho nó bỡ đỡ nặng anh cũng dục cũng vậy đây à, Việt Nam à ở Việt Nam à địa chỉ Bảo Hành có thành phố không à có thành phố mà à. địa chỉ Bảo Hành đúng không em ạ hay sao dạ. địa chỉ gì á Bảo Hành, À. bao nhiêu năm 5 năm à năm <laughs> không nói tiếng việt hả xin lỗi <laughs> dạo này em vô cái đội hình nó lúng túng á thấy mệt mệt đó <laughs> em vô em luyện tiếng nhật ở ờ, tiếng việt cho người ta mệt thì cao mập cao mập không này đây là bác mập gì cả? cả. Gomi, gomi, gomi. Gomi か。ゴミが。ゴミが。新しい顔。買うか。 これなんいくらかなこれオッケーなんいくらこれプレゼントかプレゼントかあプレゼントか彼女エモいエモいアニウェムアニウェムアニウエムアイてるあすごいすごいユタユタユタ女の子ユタ言ってない言ってないか言ってないか言ってないトハトハ Tu Hà Em, ông muốn nói với em một lời Tu Hà Dứt Tết Are you em? <laughs> Anh desu ừ. <laughs> ka? em nói với ông đấy ông con gài anh đấy mai đi mai đi chi nè dạ, dạ. Chúc. có một cái thôi đến sau này thì cháu hai mắt ra thì có một cái thôi à ông nào đấy được không không これだけダメダメお姉ちゃんないあ、こ買う買うお兄ちゃん払うから選んで選んで選んでえ お金いっぱいこれが一番高いよじゃあ安いよいや高い安い5万円でしょ知ってる理由すげえわかるよ <laughs> うちもっと安い3万円3万円がそうや lắc cho nó kêu hả lắc cho nó chạy đúng rồi lắc là mới chạy hả ừ, cơ mà hôm nay chơi được khoảng hai một năm nha đây đến với này chắc về việt nam á bọn hành <laughs> thì đó chạy ra nát rồi chạy kết hợp sang không cái nào mà cho táo hợp nha cho hộp làm gì? Cho hộp để đựng cái gì đó Nhìn sang không? Ờ, sen cho vào Tặng quà gì đó cho cái gì nhỏ nhỏ đó bỏ vô tặng Ê, thế thì nhìn ra ấy Ra gì? Ra ờ, cái cửa hàng bán đồ hồ bây giờ <laughs> バイバイまたね青い rồi mình à, bọn mình đã vào à, cửa hàng đồng hồ ở Nhật để mua đồng hồ mọi người cái vừa Vinh vừa mua là 6 triệu tạm biệt à, mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha